Xin chào ờ, tất cả anh em Những ai hiện tại bây giờ đang đi lắc cái Và không hiểu lý do vì sao chúng ta lại luôn thua Thua một trận, một lần, hai lần Thì có thể là do hên xui Có thể là do tay em người ta đánh hay hơn Nhưng mà thua te tua gọi là thua rất là nhiều Thì chúng ta cũng phải cần phải đặt cái câu hỏi và tại sao chúng ta lại thua nhiều như thế và cái clip ngày hôm nay để giải thích cho anh em lý do vì sao anh em lại luôn thua thì tôi làm cái clip này và muốn giới thiệu với anh em một cái cách chơi tài xỉu một cái mẹo đánh tài xỉu bịp hoàn toàn không tang và rất là hiệu quả nếu như mà nói 100% thì tôi cũng không dám khẳng định nhưng mà 80% thì tôi dám tự tin khi đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp ở tất cả những cái sòng tài xỉu chỉ cần anh em đưa được một cái bộ hột vào và đây nó là một bộ hột hoàn toàn không tang 100% thứ nhất bao cho anh em về dọi đèn thứ hai là thử nước muối thứ ba thử nam châm và điều thứ tư khi tay con người ta có thua thậm chí người ta có trẻ hột ra thì cũng không hoàn toàn không có tăng tích gì cả về cái nguyên lý hoạt động của nó ấy, khi chúng ta lắc bình thường thì hột sẽ đi rất là đều hột chén tài chén xỉu giống như là hột đua 5 năm thôi điều thứ hai khi lắc chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu đi theo ý của mình đây nó là một cái cách chơi tài xỉu cái mẹo đánh tài xỉu bịp rất là mới và hiệu quả đây nó là bộ đồ chơi tài xỉu mới nhất 2020 hiện nay và được tôi gọi là bộ hột tài xỉu nhẹ đây nó chính là cái bộ hột tài xỉu nhẹ anh em đã nghe trên à, thị trường trong thời gian vừa qua anh em nhìn hột thì rất là đẹp trong Đó. bây giờ tránh làm mất thời gian của anh em tôi sẽ kiểm qua hột này và tiếp theo tôi sẽ lắc cho anh em xem mấy chén trước tiên tôi sẽ à, thử qua dọi đèn khi dọi đèn này hột thì rất là trong đúng không nha nó hột rất là trong nhé. tất cả các mặt luôn nó hột thì hoàn toàn trong rất là đẹp thứ hai khi chúng ta thử bằng 500 à, thì không dính không hít gì cả Đó, nắp dĩa hột hoàn toàn bình thường không dính không hít đúng không anh em nắp đây đây nó là cái nắp cống cuộn hoàn toàn bình thường không dính không hít nó khác hoàn toàn với những cái bộ hột nam châm khi chúng ta lắc thì sẽ bị nam châm dính hít vào bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem mấy trang để anh em thấy ờ, hiệu quả cái bộ hột này nó như thế nào bây giờ nó đang là xỉu số 9 trước tiên tôi sẽ lắc cho hột đi có nghĩa là chén tài chén xỉu và sau đó tôi sẽ lắc cho lắc giữ hột gọi là giữ tài và giữ xỉu cho anh em xem trước tiên đang là xỉu số 9 tôi sẽ lắc cho hột đi chén tài chén xỉu đó. trước nó là xỉu 9 bây giờ qua tài số 14 bây giờ lại bị xỉu số 10 giờ qua tài số 10 13 giờ lại xuống xỉu số 10 226 giờ qua tài số 14 446 tiếp tục bây giờ qua xỉu số 8 233 giờ qua tài số 14 662 đó là khi chúng ta lắc bình thường thì hột nó đi rất là đều chén tài chén xỉu như thế còn khi lắc giữ hột anh em muốn giữ tài giữ xỉu vẫn có thể giữ được bây giờ đang tài tôi sẽ giữ tài đó ba bốn sáu tôi tiếp tục giữ tài nữa bốn bốn sáu hai bốn năm tài số 11 ba ba sáu tài số 12 665 tài số 17 bây giờ nó xuống một chén xỉu xỉu số 10 334 tôi vừa giữ tài và vừa lắc cho chén đi bây giờ tôi sẽ tiếp tục tôi giữ xỉu đó 135 xỉu số 9 này 126 vẫn là xỉu số 9 116 xỉu số 8 này 224 à xỉu 226 xỉu số 10 224 xỉu số 8 113 xỉu số 5 133 xỉu số 7 125 xỉu số 8 Bây giờ là bão nhị 3 con 2 234 xỉu 9 Bây giờ qua tài số 11 551 Đó. Khi chúng ta lắc vừa đồng thời vừa có thể giữ hột đi theo ý của mình cũng à, có thể lắc cho chén đi chén tài chén xỉu đây nó là một cái cách chơi tài xỉu một mẹo đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả và hoàn toàn không tăng 100% thì anh em nào cần tìm hiểu và muốn liên hệ cũng như muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu nhẹ hoàn toàn không tang này thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình tôi xin nhắc lại số điện thoại của tôi là 0844 555 559 khi anh em à, muốn à, mua cái bộ hột này thì tôi sẽ gửi về tận nhà cho anh em đó là đối với những anh em nào ở xa tôi sẽ gửi về tận nhà và bao cho anh em test hột trước khi thanh toán với lại người bên à, giao hàng còn anh em nào ở gần thì có thể qua trực tiếp cơ sở tôi ở chỗ cầu Bình Lợi Bình Thạnh tôi sẽ test thử và hướng dẫn anh em cái cách lắc sao cho nó hiệu quả nhất một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này anh em vào xem nhớ đăng ký kênh like và chia sẻ để biết những cái thông tin và những cái sản phẩm mới nhất tôi sắp đưa ra thị trường phục vụ anh em chào tạm biệt tất cả anh em